tiến sĩ khoa học mỹ phẩm Sophia đến từ đất nước Hàn Quốc, thiên đường làm đẹp của thế giới. Ở đây mọi sự tiến bộ về khoa học mỹ phẩm đều xuất hiện và dẫn đầu xu thế. Tiến sĩ là con người của công việc khi luôn nỗ lực làm việc bằng khả năng tốt nhất của mình và truyền cảm hứng đó cho thế hệ trẻ Hàn Quốc. Bà đã trải qua nhiều những công trình nghiên cứu về mỹ phẩm, chăm sóc da, đạt được nhiều những thành tựu đáng nể trọng. Thật vinh dự và hạnh phúc cho Marcos Việt Nam vì đã được bà trực tiếp hợp tác để tạo ra thương hiệu mỹ phẩm Lagivado. Trong sự kiện đặc biệt TNT khóa 4 diễn ra giữa lòng thủ đô Hà Nội xinh đẹp, bà đã đến theo lời mời của Marcos để thêm một lần nữa khẳng định về chất lượng và đẳng cấp của thương hiệu mỹ phẩm Lagivado. Đồng thời bà cũng mang đến nhiều những kiến thức, kinh nghiệm của mình về khoa học mỹ phẩm và chăm sóc da. Có thể nói, tiến sĩ Sophia chính là làn gió mát đến từ thiên đường làm đẹp Hàn Quốc. Các bạn học viên hãy tới với TNT khóa 4 để cảm nhận và vén màn bí ẩn. Marcos xin trân trọng cảm ơn.